đây là cái biết ứng nhất nóng món gì không biết là nóng món gì luôn á sáng em cái sợ trời không, không nắng không mình à. Cepat. Hmm. hết Hết con này luôn rồi. Hết luôn. Cái mấy cái nóc chai gì đâu. Ba nó nè. Dạ, chơi tôi xíu đi rõ tay này nhất bỏ nhất vô cho nó chật chân chật chân chật tròn chật bò quá quý đập cho mấy cụ tối mày rồi giờ này đi bắt ốc bươu vàng để tôi massage cho nó mình, mình phải massage nó xa cho gà cứ gì cho thắng. Thắng tới bà nội nữa đưa kéo này dưới này xách cái chanh chuối múc bình nước lên này chuối chở điều ra rồi vô vô thôi rồi xong rồi ha để đắp lại giờ mình chỉ chờ lửa thôi để đi ra cái thăm cái thằng mà nó nhóm lửa coi nãy giờ gần tiếng đồng hồ mà chưa xong cái bếp lửa cháy đã bao nãy giờ nhóm cả tiếng tao thấy ngược tiếng đồng hồ rồi đó sao Vinh mày thổi đi mày thổi đi mày thổi đi cái xe nó đứt lửa này sợ cháy xe không cái gì quạt ấy. cái nắp son kìa Nói cái thằng đốt lửa công phu lắm á dạ. Dạ, Để đốt kim ngọn không à? Cái này không biết đốt, không Tao để coi thử coi mà khi nào thầy hai mày nhúng được cái đống lửa này cho thử hai này nhím như nào nhím được đúng lửa về dưới á trên lại đặt lên trên cháy trên khô hết rồi xong rồi nó lại luôn đặt ơi Ủa mày nói không? Xe ra trời. Chị. Không cháy, cháy trên đâu mà. cháy một lớp sạch mà. Cái lông phía dưới đó. Không cháy nữa, nữa nó mà nó nó còn còn shit bạn, nó chạy lại. Màu gì Ừ. Rồi thấy xăng nữa. Để ống lại mình xài. Đó, đó quên hỏi cháy xe. Quên rồi. Đúng hết về luôn. Ê, lâu quá à, nó làm gà đốt cậu sao không cậu xe không thằng bạn ơi cái này là gì gì ơi cậu không có ngồi không mày quá vô mời đại đó chịu khó luôn đó bị cháy các bạn ơi em là một tiếng đồng hồ nhúm mình nhúm hết bình xăng với xe rồi thôi chống bỏ về luôn thôi thôi nó dòng cái đó nó đốt có cái bếp à có ba bình than à mà nó đốt mà hết ờ, một lít xăng rồi đấy là gì này không cháy được biết gì liên quan đó bữa hôm tụi tao củi quá trời luôn quý vị nhặt mấy cây để để củi trời nó cháy đâu bắt ốc luôn chỉ cho bắt nè bên đó đầy luôn cái đó gì nó đó nó nó ốc mình nướng ăn chụp có có thấy kìa ai bắt có mấy con nó bắt nó lại bắt đây thôi ai bắt không là phải ăn một cái rồi cá lồng đồng đợt này đợt sau đi mua lưới ăn cá được nguy hiểm quá cá đó tí tiếng mà cá đó chỉ có kho tiêu thôi trời cá lồng đồng sao bự được tiêu với chiên bột ăn mà thầy á hai miếng lưới á hai kéo mà vô hết trơn nước này cái mình tắt tắt được lên. Cà phê 11 luôn. Rồi chảy rồi. Giấu gì mà giấu, không giấu nên dám vậy nó lượm chân luôn. Ăn kẹo không? Kẹo không nữa? Mày ăn kẹo đi tao ăn thịt gà. Ăn kẹo không? Đúng nhung. ăn kẹo ăn thịt gà. Rồi giờ bỏ à, cái son lên. không gạo mình chạy chạy chạy đắp chạy cao đi coi trời mưa ôi trời tụi đỡ mày tội tụi đi không có luôn hả ngồi đi chờ quá trời hơi rồi nó hơi quá trời rồi thôi thôi thôi thôi vô ngồi đi trong ngồi đi dẫn hoài khỏi trời ơi thằng heo nó gì con gà cái gì con gà nó bất chấp con trời gà này chắc ngon lắm nhờ gà gà đâu gà đốt nước mưa chụp lên nữa hả Không tới đâu Đâu cũng đi mưa trời lại sáng nè, mở ra coi. Tỏi chín hả? Chín rồi, cái này gà chín luôn rồi. nó mưa tới nữa mà nó cãi không à giá cày nó cũng đó. mưa ngoài kia đang mưa kìa chứ đừng đi vô mình đang mưa kìa à, cái này là gà hấp lá chanh chứ không phải gà đốt dạ, dạ hấp mà cà đốt cà đốt đó làm trước kia ai cà đốt làm cái nồi thôi dạ. thôi con con con kia thì mình um, lên nhà mình nướng dạ, em đã ăn được đũa em ngon lắm các bạn ơi nè cái da gà nó sẽ già lâu quá tay mình luôn rồi các bạn ơi Đi ăn đi. Ăn, ăn thì đã tốt. <laughs> nè. Cua cua cua hoài, ăn góc mẹ hơn. Mẹ đũa nè. Đũa này thì đũa ăn được. Trời đó bài gai chi là mình tùm lum bẹt ý cho em trứng giá coi giá con hả kè đó giá đâu á à, chúng cái này là gạn mày gạn mày hết chú tỏi cắt nóng quá ba cắt cho em biết gan lên cho mọi người đeo còn còn bên đất nữa đâu rồi à? để chừa cái phao câu lại cho nhung nha bây. không ăn phao câu ăn đùi đó cái đùi kìa ủa để em có em nổi ăn hồi đất không anh không ăn ấy ừ. mưa chắc dạo quá ta đừng mưa lại chỉ có có một cái nồi ăn từ giờ hết cái nồi quên quên lấy cái máy ra quay phim trời có gió gió mạnh quá không chén lên lần lấy chén đám lên chắc chắn tính đi về Chữ luôn đó Bỏ vô cái chén đi nó ừ. Đúng không nè Đúng không? Đây, xíu một câu Mới cua chín chưa? Chín rồi